Sau một ấm trà, tôi đã uống hết hai lon bia trong một hơi. Đầu tiên mài lấy nắp và cắt hai phần ba phần thân bia, sau đó cắt và lắp hai phần của thân vừa cắt, ta được một cái ly đựng trà. Tiếp theo lon bia thứ hai, ta lấy phần đáy của đáy nắp, kết hợp với nắp lon, ta được nắp ấm trà. Sau đó là làm phần vòi và quay tay cầm. Thế là đã có ấm trà tái chế tuyệt vời phải không các bạn? Lỡ không may, đang uống bia làm vỡ gạt tàn thuốc lá, thì bạn làm thế nào? Ok, lấy lon bia vướng hết, dùng bút lông màu đánh dấu lên thân lon bia một vòng, khoảng một phần tư, sau đó cắt phần đầu trên của nắp, Tiếp theo cắt dọc theo thân lang bia từng đoạn, tới phần đã đánh dấu, ấn phần vừa cắt xuống bàn, cuối cùng ta đang những chiếc lá nhôm vừa cắt lại với nhau một cách đều đặn. Kết quả thế nào? Bạn hãy làm thử nhé. Với lon nhưng bia đã uống xong, an toàn là ưu tiên số 1 khi làm việc với các vật liệu dễ cháy. Bạn và bạn một mình chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chính bạn và sự an toàn của những người xung quanh, đặc biệt là khi bạn làm việc với chất lỏng dễ cháy và lửa. Làm việc trong một khu vực không có các vật dễ cháy và luôn làm việc với bình chữa cháy gần đó, bạn dùng bút lông đánh dấu xung quanh lên đáy lon một những chấm nhỏ, một cách đều đặn. Tiếp theo dùng một cái dùi, dùi từng lỗ nhỏ vừa đánh dấu xong. Ta được phần đã dùi lỗ, chúng ta gắn phần được dùi lỗ với phần thân cắt không dùi lỗ với nhau. Sau đó ta cho cồn 90 độ vào bên trong phần ta vừa lắp bằng kim tiêm. Bạn được một chiếc đèn cồn thật gọn gàng và nhỏ nhẹ phải không nào? Đèn này nướng mực khô là ngon phải biết. Đèn cồn tạo ra một bản cập nhật và cung cấp không khí sạch các chất gây ô nhiễm trong không khí ngay gần ngọn lửa. Bạn có thể sử dụng để làm việc với môi trường nuôi cấy vô trùng trên các đĩa Petri cho các thí nghiệm vi sinh tại nhà, cảm thấy lo lắng vì vỏ lon bia sắc cạnh, dễ gây đứt tay. Nhưng đến khi sử dụng mới thấy vỏ lon bia vừa mềm, dễ cắt lại vừa dẻo. Dụng cụ cần chuẩn bị: 1 đến 2 vỏ lon bia, một vài cây nến nhỏ, một con dao nhọn, một cái kéo sắc, một cây bút chì hoặc bút dạ. Bước 1, dùng băng keo dán, dán hai phần đầu và đáy của lon bia. Bước 2, dùng bút dạ kẻ sẵn các đường song song hoặc so le quanh mặt vỏ lon, mộ cách đều đặn. Bước 3, dùng dao nhọn mổ theo những đường thẳng vừa vẽ. Nếu thấy khó, bạn có thể mổ đường dao trước sau đó dùng kéo cắt đến phần miệng lon sao cho chừa lại khoảng 2cm. Tháo phần keo dán hai đầu và dùng kéo cắt phần đầu nắp để lấy phần nắp lon ra ngoài. Bước 4, ép lon thấp xuống. Lúc này, các đường cắt sẽ phồng ra và tạo dáng hình lồng đèn đẹp mắt. Bạn có thể dùng sơn để trang trí lại hoặc có thể để vậy cũng được. Bước 5. Dùng dây kẽm sỏ vào phần viền trên của đèn lon và quấn dây len để bé dễ cầm nắm. Bước 6. Thắp nến vào đèn lồng khi vui chơi. Ta dùng hạt bia vừa uống xong, hãy rửa lại chúng bằng nước sạch. Chúng ta cắt chúng làm đôi bằng dao cắt, sau đó cắt tỉa sao cho nó đẹp và cân bằng với nhau. Ta được hai phần đáy của lon bia thật đều. Tiếp theo ta dùng một dây khóa quần áo màu đen hoặc màu tùy thích, dùng keo dán phần đầu của lon bia với khóa, dán lần lượt xung quanh trên đầu miệng lon bia, cũng làm như lon trước, ta dán keo một cách đều đặn lên trên đầu lon bia, một cách thuật chuyên nghiệp, thử nhìn lại xem hai lon bia đã ngay ngắn và vừa vặn chưa, kéo và mở khóa thử xem có bị lỗi khóa không. Sau đó ta bỏ các thứ cần sử dụng vào bên trong, như bật lửa, pin, khóa lại, bạn thấy thế nào? Hộp đựng dụng cụ thật gọn gàng và thông minh phải không nào? Nào,